kia bỏ tón mỏ đèn đấy kia à, mỏ đèn kìa mỏ đèn như đấy cái sừng à, thế người ta cắt rồi nha không là nó múc à. chết người đấy à. chưa đâu chưa, chưa cắt, cắt mà Ủa, nó nhìn lức <laughs> lức chạy ra coi nha nếu có cá thì la to lên nha con cá ơi chúng mày đâu rồi con cá <laughs> tất cả các bạn Địa điểm đẹp mà ngày hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm Sẽ là một hồ nước rất là rộng Mình nhớ đâu đó là khoảng 37 ờ, km vuông diện tích bề mặt Đó là hồ A Duyên Hạ của tỉnh Gia Lai Ngày hôm nay mình ờ, lên đây và nấu cơm trên đây mọi người ạ Mình có mượn được hai cần câu từ ờ, một người bạn thân à, Chúng ta sẽ lên đây và câu cá Mình có mua được thêm nửa em gà nữa đã chặt sẵn ở đâu mọi người ạ Chúng ta sẽ ăn trong quá trình mà à, câu cá mọi người ạ hồ rất là rộng vào à, năm 1994 à, à, khi mà người ta à, chặn dòng A Jun lại để làm đập thủy điện thì đã hình thành nên cái hồ này mọi người ạ và chúng ta đang đứng tại phía à, đông nam của hồ ở kia là phía nam của hồ là cửa chính đó mọi người ạ ở bên phía bên này nè mọi người là hướng bắc là xã Hòa Bông là quê hương của em San ở tập mà chúng ta đi đến quê hương của em San mình có nói về lòng hồ đó mọi người ạ đó là hồ Hạ này đây mọi người nhìn nhìn ở phía xa kìa đó là cano đó mọi người họ đang đánh cá ở đó đấy đúng không Lức họ đang đánh cá đó đúng không hồi nãy hồi nãy trước kia vào đây mình nhìn thấy rất là nhiều cano chạy này rất là vui mọi người đấy bạn thấy nhé cái cano trước kia bây giờ mình đi à, câu cá trước mình để con câu rồi đó xong rồi mình vô mình nấu cơm Lức nha đói lắm rồi cầu mong là hôm nay câu sẽ được rất là nhiều cá bự chúng ta sẽ để những à, cần câu ở đây bây giờ vào ra vào trong à, nấu cơm chứ mọi người chắc phải chờ cá chắc lâu lắm vì <laughs> mình cũng lần đầu tiên mình à, sử dụng cần này nên hơi lung túng <laughs> đây cái cần mình cắm ở gần bờ mình để ở kia để chờ những cá rô nhỏ à, đi lứt đi về chuẩn bị cơm nào đói rồi giờ mình sẽ ướp gia vị mình sẽ làm gà kho mình có mang thêm nước mắm bột ngọt ừ, nước ăn cay được không cay cho cho giữa luôn được rồi lục hành lục tỏi bỏ vào nước nước trong thời gian uh, chờ ướp thịt ta đi ra xem uh, à, à nhiều cái cần câu của chúng ta nhé buồn quá <laughs> các bạn ơi chẳng chưa có con cá nào hết xíu nữa chúng ta sẽ quay lại lần nữa nha có con cá nào không không chưa chưa có <laughs> đây có lửa chưa? giờ đây giờ đây kho kho gà nhá à, tôi mùi sao mà đấy thường xuyên ờ, xuất hiện trong video của chúng ta đi làm xa hết rồi mọi người ạ à. vì vậy hôm nay chỉ có mình và bạn Lức à, lên đây và nấu bữa cơm ở trên đây cũng thật buồn ờ, vì không câu được cá mọi người ạ à. nhưng mình mong là chuyến xe đi lần sau là đến cửa nam của hồ là ở phía phía nam là cửa chính của hồ đó mọi người ạ à. sẽ câu được cá rồi nó sẽ đầu tư kỳ lượng hơn và hồ này rất là nhiều cá mình nghe đâu đặc sản của hồ là cá tắc lát cá mà người ta dùng để bào ra để làm chả đó mọi người ạ à à, nhưng mà tiếc là chắc hôm nay không câu được rồi thì thôi à, bữa ờ, hôm nay mời mọi người sẽ dùng chung bữa cơm với anh em bọn mình nha lực ơi có cá không <laughs> không có cá đâu mọi người ơi thôi chúng ta cùng dọn bữa cơm ra và dùng bữa cơm đây nha mọi người hôm nay đi câu mà không có câu được cá mọi người à hôm nay sẽ ăn cơm á mời mọi người ăn cơm nhé <laughs> mời mọi người ăn cơm cùng anh em một mình nhé mời mọi người cùng ăn đùi gà nha uhm. rất là ngon luôn uhm. mình sẽ ăn thử ờ, hôm nay <laughs> bạn của mình là làm ngon hôm nay uhm. rất là cay luôn à đường lực ngọt ngọt ừ. và cay cay nó thơm à, à cùng mà chị nấu được chứ được được luôn nước thì ngọt đen đen có xanh xanh ăn cơm xong chúng ta sẽ lên kia và tham quan à, các bạn lên trên kia giờ cũng đói quá ăn lấy sức đã <laughs> cái kia đẹp hơn là lức đẹp lắm mình chưa lên đó lần nào hết à, chúng ta sẽ nghỉ ngơi à, một à, tí rồi sau đó đi tham quan ở đây nha các bạn nha bây giờ mình và bạn Đức sẽ đi qua bên kia để xem uh, uh, mọi người bên đó bắt cá như thế nào kia đang kéo lưới rồi các bạn chào mọi người nha đi quay phim em đi quay phim quay, phim về cảnh ờ, ở hồ Ai Dương Thàng này wow cá kìa wow wow wow cá wow rất là bự luôn Ui, cá rô phi toàn là rô phi không anh ở đây mình có bắt được cá thác lát không đâu ờ à. siêu nhiều à, siêu nhiều lắm <laughs> cái đó người ta bào vào làm chả mà người ta xay mới được nữa ờ, à, người ta xay ra làm chả mà đây lưỡi số gì đây số 4 à? wow. sao anh em mình câu mà không có được con này Ủa, em cũng lấy cần câu câu mà đâu có được con nào đâu <laughs> đúng rồi nếu mình câu chung cái này chắc lấy cần câu luôn một <laughs> cái can này mình mình mình mình mình, mình để mình để như thế nào anh để mọi người như thế nào mình cột vào trong cái tay mình hả Ô, sao lại cột vào cái đuôi cái này sao vơi được anh ờ cái này sao sao vơi được à, à, à. à, à, à. à nó nổi nó nổi nó nổi lên trên mà à mình móc vào đuôi xong rồi nó nổi lên trên ờ à. Wow. Ôi, cho mình nhà. À. Cho em à, cho em xin nha. Rồi, anh, anh, anh, anh cho anh, anh cho mình con cá này quá Đấy, cái hàm răng thôi, <laughs> ba cái hang luôn Nhiều hơn năng lực luôn Dạ Rồi, là cái đi ăn đâu Được cái bốc à? Đó, wow Đổ hết luôn Wow, cá, ui cá chép này à. Ui cá chép Wow bự quá ủa bắn con sống kìa Ủa đều Mà đang là sâu rồi Đều, đều đó Căng đi, căng nổ Gỡ rồi đấy Chắc một ngày của chị đấy <laughs> Một con trong một ngày luôn Gỡ là chắc một ngày luôn <laughs> Rồi bye bye anh em nha, lên TV á, Về đây. Làm đi đây. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Đây, chúng ta có hai con cá để về đây. Chuyến đi ngày hôm nay của chúng ta không câu được cá nhưng mà về là được tặng hai con cá rất là bự mọi người ạ thật là may mắn mình mong là sẽ được trở lại nơi này nhưng mà không phải ở đây mà sẽ là phía nam của hồ là cửa cửa cửa chính của hồ đó mọi người ạ rồi chuyến đi ngày hôm nay kết thúc tại đây chào tạm biệt tất cả mọi người bye bye hẹn gặp lại nha